Sài Gòn tí tách mưa rơi rơi Sài Gòn đông đưa em đi về Sài Gòn cũng giống như là tôi Lòng này cũng nắng mưa buồn vui Ừ thì cứ mưa để được đón đưa Sài Gòn nắng nắng ai chê chê Sài Gòn em nghe anh du tình là lúc tối hay bình minh dù là lúc dối hay cười xinh chỉ một thoáng thôi chìm vào mắt nhau Sài Gòn thích ngắm em bên anh Sài Gòn không ưa khi em chờ Sài Gòn cũng giống như bài thơ Mà người cười về say rồi mơ Để rồi ngẩn ngơ Ừ thì cứ mơ Ờ uh, uh. Anh còn nhớ không ngày mình gặp đầu tiên Mình nói với nhau chuyện đời thật hồn nhiên Anh đi với em qua qua con đường quen Phố xá công viên ngay trong lòng sao cứ thấy đạo điên Tự nhiên lúng túng ngu ngơ Cho tôi nụ cười trên môi em cười quá duyên Yeah, dạ, Sài Gòn cứ vậy hai mùa nắng nắng rồi mưa mưa Còn anh chỉ muốn làm xong việc để đón em ăn trưa Với cho em chỉ con đường quen Như bao lâu nay mình vẫn hứa Cà phê ăn tối giờ quanh cứ say sưa làm sao nhau mà không phải kiếm cớ Nếu anh cũng muốn về một nhà ok đúng ý em đang mơ Sài Gòn tí tách mưa rơi rơi Sài Gòn đông đưa em đi về Sài Gòn cũng giống như là tôi Lòng này cũng nắng mưa buồn vui Ừ thì cứ Sài Gòn không ưa khi em chờ Sài Gòn cũng giống như bài thơ Mà người cứ về say rồi mơ Để rồi ngẩn ngơ Ừ thì cứ mơ Mà người cứ về say rồi mơ Để rồi ngẩn ngơ Ừ thì cứ mơ Mà người cứ về say rồi mơ Để rồi ngẩn ngơ